anh ơi em ngày nào chụp anh với tên chẳng biết em có được ai hôn mắt em mỗi ngày anh gặp em đã nhiều lần nhưng tim xa bay vì thế